thánh thơ từ thiên đình bài số 2 nhân thành pháp trị

con người học đạo ở cõi ta bà là học về mình từ thân trong sạch ở trên thượng giới bởi vì sai phạm nên phải xuống trần để được tiến hóa những người bị lóa lục cấn lục trần làm tâm mở tối mở cả lối về người ơi học đạo là học chính ta nếu biết ta bà là trường học lớn cho ta nhỏ lại nếu biết ta bà là cõi định tâm để gương sáng lại cho ta nhìn thấy phật tánh như lai nếu biết ta bà là nơi thử thách cho lòng an định thì phật hiện ra đỏ bờ giác ngộ người ơi bể khổ ở cõi ta bà cho ta nhận biết đời là cõi tạm chỉ để sửa sai lỗi lầm đã phạm trở nên đi sửa tạo phước tạo duyên sẽ được trở về nếu không biết tu để biết tâm thiện thì nghiệp chồng nghiệp mãi mãi luân hồi phí cả đời người lần sanh ra qua trăm ngàn kiếp mới được đi vào của một kiếp người ai không tu học để tâm tà ác khống chế linh hồn kiếp dần chuyển xuống làm việc sức sanh làm cây làm củi hay thành đã cuội giật thể tí ti và rồi biến mất ra ngoài vũ trụ còn tiếp